thì làm cách nào để giúp cho một số anh em ấy mà làm tay con anh em có thể là giành được chiến thắng ở những sân chơi hoàn toàn của người ta như thế thì đến đoạn video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ hoàn toàn rất là cao cấp thì anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây đây là những cái dòng máy nghèo tài xỉu thì anh em chỉ cần vào trong những sân chơi của người ta anh em mang cho tôi những cái dòng máy nghèo tài xỉu này và anh em đứng khoảng cách từ hai ba mét là anh em có thể biết được những ván tài xỉu rồi thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em để làm sao cho anh em thấy được bộ đồ nó hiệu quả hay không để anh em áp dụng vào những sân chơi tài xỉu của anh em này Thế đây là tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho anh em về những bộ hột hoàn toàn bình thường để những hột trợ tôi ngâm qua nước muối cho anh em này bây giờ tôi sẽ vớt ra ba hột ngẫu nhiên bình thường để test cho anh em này thì các bước thông thường của anh em ấy thì là anh em sẽ kiểm tra về nước muối xoay đèn và thử lâm châm với con hột thì đối với một số anh em mà mới chơi chưa biết cách về kiểm tra con hột đấy như thế nào là xanh chín và bình thường thì anh em chú ý là theo dõi qua video tôi sẽ hướng dẫn cho anh em bây giờ tôi sẽ bỏ cái can nước muối ra để test cho anh em này bước tiếp theo là anh em sẽ thử về lâm châm thì đối với những hột bình thường chén đĩa bình thường thì lâm châm hoàn toàn là không ít này nắp này hoàn toàn bình thường và anh em xoay đèn với quân hột thì đối với những cái dòng hột trợ thì anh em có thể xem này sẽ trong suốt này anh em nhìn rõ không còn những cái hột mà đục thì đấy là những cái đồ chơi liên quan đến công chuyện rồi thì nó sẽ để lại cho anh em tăng tích thì những cái bộ hột đấy thì anh em không nên sử dụng anh em thấy không những bộ hột này hoàn toàn trong suốt đây là những bộ hột hoàn toàn xanh chín và bình thường cho anh em về đĩa thì anh em có thể dùng đèn anh em xoay này nhưng ánh sáng xoay xuyên qua đây là chiếc đĩa hoàn toàn là xanh chín này bình thường này anh em nhìn không về lắp này anh em có thể xoay xuyên qua ánh sáng này anh em nhìn không hoàn toàn là bình thường sau khi nắp đĩa quân hột hoàn toàn là bình thường này thì anh em chỉ cần làm sao bật cho tôi cái máy nghe nghèo tài xỉu này lên và anh em đeo trong người anh em đứng khoảng cách từ hai ba mét về nguyên lý hoạt động của những cái dòng máy nghe này thì sau khi nhà cái người ta nắp những hột tài xỉu này nó tự động là thu toàn bộ âm thanh của quân hột sau đó là tự động nó phân âm và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em về nguyên lý của nó là báo cho anh em một dung thì sẽ về xỉu hai dung sẽ về tài thì bây giờ tôi sẽ bật trực tiếp lên để tôi test cho anh em này thì anh em chơi thì anh em sẽ đeo trong người và anh em đứng cách xa hai ba mét còn đây bây giờ trực tiếp thì tôi sẽ để trực tiếp đây cho anh em bây giờ tôi sẽ test cho anh em tiếng đầu tiên này ai nắp được không quan trọng người người nắp như tiếng này máy báo tôi là hai dung thì tôi sẽ đánh tài thì mở tiếng đầu tiên xong có chuẩn xác này bão ba năm này Tính tiếp theo anh em này như tiếng này máy báo tôi là một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi điểm xỉu này mời anh em xem này hai hai và ba tiếng tiếp theo anh em này ai nắp được không quan trọng là người nắp anh em nắp xong là máy tự động nó báo rung cho anh em máy báo hai rung thì anh em sẽ đánh điểm tài khẳng định với anh em 100 trăm về tài này mời anh em xem này 2 4 và 5 11 nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này máy báo tôi là một dung thì anh em sẽ đánh cho tôi để điểm xỉu này mở anh em xem này 22 và 3 tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này máy báo tôi lại là một dung thì anh em sẽ đánh xỉu này mở anh em xem này 12 và 4 đây là tôi để trực tiếp ở đây để cho anh em cảm nhận về anh em nghe những nhịp rung còn một số anh em mà đang xem video anh em lo ngại vấn đề là anh em chơi đêm tối hoặc người ngồi bên cạnh người ta nghe những nhịp rung đấy thì tôi khẳng định với anh em này những dòng máy này rung cực kỳ êm nên là anh em không sợ lo ngại cái vấn đề người khác người ta phát hiện đấy bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp trên đây để cho anh em cảm nhận về cái nhịp rung của nó thì là bây giờ tôi sẽ test cho anh em tiếng tiếp theo này đấy, anh em chú ý xem có nghe nhịp rung của nó không như tiếng này máy báo tôi là hai rung thì anh em sẽ đánh cho tôi điểm tài này khẳng định anh em 100 trăm về tài này mời anh em xem này 3 4 và 6 13 nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này anh em nghe nhịp rung của nó không máy vẫn tiếp tục báo tôi là hai rung thì anh em sẽ đánh tất tay tôi tiếng tài này mời anh em xem này 2 3 và 6 11 nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này anh em muốn nghe nhịp rung của nó không máy vẫn tiếp tục báo ai dung thì anh em lại tiếp tục đánh tài rồi mở anh em xem này ba bốn và 5 12 nút điểm tài thì bây giờ tôi sẽ để trực tiếp đây trực tiếp anh em một hai tiếng cuối này do cái thời lượng phát sóng của video nó không được dài nên là tôi chỉ tiếp được cho anh em như vậy thôi anh em có thể theo dõi máy báo một dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu này mở anh em xem này một một bốn tôi tiếp anh em tiếng cuối này máy vẫn tiếp tục báo một dung thì anh em lại tiếp tục đánh xỉu rồi mở anh em xem này một bốn năm mười nút điểm xỉu thì anh em có thể theo dõi qua video anh em thấy có bộ đồ này nó có hoàn toàn là độ chính xác của nó có tuyệt đối hay không thì anh em lựa chọn anh em áp dụng vào những sân chơi của anh em thì anh em xem qua video của tôi mà không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua hai số điện thoại hiển thị trên mình đây là 0969 22 33 33 hoặc 0962 19 55 55